một trăm xe chín anh em nhá cảm ơn anh xem clip ngày trắng lên đây này kỷ niệm cho anh hai ba tiếng bạc này xem tôi đoán chuẩn được bao nhiêu phần trăm để tôi giới thiệu về cái đồ sau cái bịp anh em nhá tôi chỉ cần 50 triệu này tôi có thể ăn được 55 triệu một tỷ luôn tôi 50 triệu vào lẻ này mở này ba trắng này 50 triệu ra 50 triệu này về này tiếp này tôi giới thiệu cho anh em hai ba tiếng bạc của tôi giới thiệu cái đồ 2021 tiếp này tôi đánh 100 triệu vào lẻ này mở này bất ba trắng này anh em này 100 triệu ra 100 triệu Về này anh em này Tiếp này Tôi khẳng định luôn cái đồ đồ độc quyền chỉ là tôi có anh em nhá Bạn đi rồi Tôi đánh 200 triệu vào chẵn này 200 triệu ra 200 triệu này Mở này không biết làm cái gì này Như tôi khẳng định luôn tôi đánh luôn cả người tôi luôn Mở này sấp tôi này anh em này Tại sao tôi đoán chuẩn như thế tôi khẳng định luôn Với cái máy hỗ trợ cho anh em chơi sóc đĩa bịp mà tôi đúc trong người này chỉ nhà tôi có anh em nhá với cái máy này anh em đi chơi cờ bạc bịp anh em chỉ cần cầm cho tôi cái máy x86 này thôi với cái máy này anh em đi chơi bát đĩa quân vị là xanh chín hết anh em nhá bát đĩa lại được quân và bát đĩa xanh chín hết với cái này anh em chỉ biết địa phương em chơi con gì thôi thăng long villa con bài con tú được hết anh em nhá tôi khẳng định luôn với cái máy này bát đĩa quân vị là xanh chín hết bây giờ vừa nay tôi thử là tôi thử quân bài bây giờ tôi bỏ đi tôi thử con chắn cho anh em tôi biết chắn là sới nó chơi con chắn này nó lấy bốn lá bài bất kỳ để nó góp quân đi anh em nhá tôi biết đây là bộ chắn của sới này tôi bỏ đi này tôi biết sới nó chơi con chắn rồi tôi lấy một lá bài bất kỳ là chắn là phải chắn là bài xanh chắn xanh nhá anh em nhá ví dụ thăng long villa quân đóm đều như thế hết anh em nhá đầu tiên là anh em phải bật máy lên để anh em quét tia laser anh em nhá đầu tiên là anh bật máy lên này anh em soi vào cái mặt sóng lưng của nó này soi vào sóng lưng để nó ghi nhớ cái màu của cái con chắn anh em nha bây giờ tôi quay clip ạ thì tôi sẽ để ra cái đĩa lẻ dung để cho anh em cảm nhận lẻ dung một sấp đôi dung hai và tứ tử không dung bây giờ tôi cắt luôn quân cho anh em này anh em đi nhá cứ khoảng cách của nó là ba mét rưỡi hết về ai làm cái ai sau cái được cứ lẻ dung một trận dung hai và tứ tử không dung anh em nhá bây giờ bốn lá bài này bây giờ người ta đi chơi là người ta hay góp vị anh em nhá tôi cắt thử luôn cho anh em tôi test thử luôn cho anh em anh em lưu ý nhá nhà mình á thì có hai cơ sở một là ở 268 đường Mỹ Đình sau bến xe Mỹ Đình hai là 13 Đinh Bộ linh bến xe miền Đông Sài Gòn anh em nào ở đâu thì cầm bát đĩa quân vị của anh em đến cửa hàng trực tiếp anh em nha anh em lưu ý nhá bát đĩa quân vị là xanh chín hết anh em mua hàng thì cầm bát đĩa quân vị của anh em đến từ hàng trực tiếp luôn anh em nhá bây giờ tôi vào tôi sắp thử luôn cho anh em tôi đánh thử vài cái phạm nữa để cho anh em cảm nhận bây tôi để ra đĩa để rung để cho anh em cảm nhận nó tí lúc người rung chỉ mình biết đấy anh em nhá tiếp này máy báo rung hai rồi tất nhiên là chắn rồi tôi đánh 500 triệu vào chắn này mở này sấp đôi này anh em này chồng quân chồng vị máy vẫn đưa ra kết quả hết anh em nhá tiếp này tôi khẳng định luôn cái đồ này chỉ nhà tôi có độc quyền luôn anh em nhá bắt đầu rồi máy vẫn báo dung hai tất nhiên chặn rồi đấy 100 triệu ở chẵn rồi mở này vẫn sấp đôi này anh em này qua hai thứ ba tiếng bạc tôi để ra đĩa dung để cho anh em cảm nhận hơn bây giờ tôi đúc vào người dung chỉ mình biết thôi người cạnh không thể biết được anh em nhá tiếp này máy báo dung một rồi tôi đánh 500 triệu vào lẻ cứ dung một là anh em đánh nhẹ, dung hai anh em đánh chẵn không dung đánh tư tưởng anh em nhá mở này ba đen này anh em này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc cuối cùng còn đâu anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số thoại trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn anh em nhá bạn đi rồi máy báo dung hai rồi tôi đánh tất đấu này vào chẵn này mở này sấp đôi này anh em này qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy x86 này như nào rồi với cái máy này khoảng cách của nó 3 mét tươi hết về ai làm cái ai sóc ái được bát đĩa quân vị là xanh chín hết anh em chỉ cần biết địa phương anh chơi con gì mình nhận diện trước ở nhà đi anh em nhá cảm ơn anh xem clip chào anh em hôm nay nhà mình lại ra một video mới để giới thiệu cho anh em cái bầu chơi bầu cua bịp mới nhất hiện nay anh em đi chơi cái bầu cua bịp này anh em không cần mang bất cứ một cái gì anh em chỉ cần cầm cho tôi cái máy máy cảm biến laser q 9 nó đã gửi trong vào cái máy 6 bát phone anh em nhá với cái máy này anh em đi chơi không cần phải làm cái làm con anh em có thể tìm người ta hột và thau và lắp tất nhiên là của hàng chợ anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi cái máy này nó có chức năng ghi nhớ được hai con anh em thích con gì ví dụ con cua và con tôm hay con gà và con nai thì anh em nhận diện trước đi cái máy này là cái máy ti laser bây tôi bật lên để tôi hướng dẫn cho anh em nó sẽ có hồng ngoại để nó ghi nhớ nhưng ghi nhớ chỉ được hai con thôi về con gì nó sẽ rung lên con đấy không về con gì nó không rung anh em nhá anh em lưu đề khoảng cách là 3 mét hất về ai làm cái ai làm xịt đều hết anh em nha bây giờ tôi vào thực tế luôn bây giờ tôi bật máy lên tôi lấy một con bất kỳ anh em nha hộp này là hộp của trọ anh em lưu ý này cuối cái video này tôi sẽ xé hộp và đặt thau lên cho anh em anh em lưu ý nha tôi đi chơi vào cua tôi thích con cua và con bầu thì tôi sẽ đặt con cua lên thì nó máy nó sẽ rung lên một cái để nó ghi nhớ cái món cua nó đang ghi nhớ được món cua bây giờ lại nhớ con bầu thì nó sẽ đặt lên nó nó sẽ nhớ con bầu sẽ rung lên cái máy này đã ghi nhớ được con cua con bầu ghi nhớ hột là hột của mình đánh là đánh hộp của người ta anh em nó hộp đấy coi như mất tác dụng này đánh bây giờ đánh đánh là hộp của người ta anh em nhá tôi sẽ lấy ba con hột bất kỳ con hôm nay tôi bỏ đi tôi kiểm chứng luôn cho anh em một trăm trăm là sai chín ngày xưa anh em ạ bị người ta bắt buộc anh em phải là nhân dính cảm ứng hay là dung sáu mặt nhưng bây giờ không bao giờ cần phải luôn bất cứ một cái gì cả hột và thau và dĩa tất cả người ta anh em nhá bây giờ tôi nói luôn đây là cái thùng sơn tôi vừa sơn nhà xong tôi thử luôn cho anh em nhưng cuối video tôi vẫn đập thau và đập dĩa cho anh em tôi kiểm chứng luôn cho anh em một trăm trăm là xanh chín hết anh em nhá không có chuyện là giảm sức video đây anh em nhá cuối video này tôi sẽ hộ sẽ hộp và đập thâu cho anh em tôi quay clip ạ thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho máy nó nhìn vào cái độ nháy và cái độ rung nó như sao còn đâu anh em thích bị chạm vào đâu được đúc vào đâu cũng được anh em nhá bây giờ tôi đánh thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc tôi đánh thử luôn tôi sóc luôn thử cho anh em về có gì nó rung con đấy không về nó cũng rung anh em nhá được khẳng định một đồ đồ mới nhất rồi máy bắn rung hai rồi tất nhiên con bầu rồi ta đánh 20 triệu vào bầu mở này không bật có chỗ sai anh em này có bầu này cứ có bầu hoặc có cua nó sẽ rung mà không có nó không rung anh em nhá tiếp này anh em thích làm cái làm con làm xịn đều được hết anh em nhá máy vẫn báo rung hai tất nhiên vẫn có bầu đánh tất là bầu mở này vẫn có bầu này anh em này hai like một bầu này tiếp này tôi khẳng định luôn anh em mua hàng nhà mình đã bán hàng đúng máy thì anh em mua không đúng máy anh em không mua anh em nhá máy báo dung một rồi tất nhiên có cua rồi đánh tất cả cua này mở này có một cua này anh em này anh em thấy cái hiệu quả của cái máy nhận diện tia laser rồi bố cua như nào rồi anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ thì đến trực tiếp cửa hàng của tôi thử hàng trực tiếp tôi kỷ niệm cho anh em một tiếng nữa này tôi khẳng luôn hộp và thau đều là xe chín hết anh em nhé máy vẫn báo dung một rồi lại có con cua rồi đánh tất tay vào cua mà không bận được xài cả cua cả bầu này cứ dùng con nào đánh con đấy anh em nhá anh em thấy cái hiệu quả của cái máy nhận diện tia laser cột bầu cua như nào bây giờ tôi tắt máy đi này anh em lưu nhá trên thị trường có rất nhiều cơ sở bán hàng không uy tín anh em treo đầu dê bán chó nhà tôi mua hàng đúng cái máy này anh em mua không đúng anh em không mua anh em nhá bây giờ tôi tập tôi sẽ xé hộp cho anh em kiểm chứng luôn cho anh em hột và thau và nắp là của người ta hết anh em nhá anh em chỉ cần cầm tôi cái máy nhận diện đi là anh em chiến thắng một trăm trăm anh em nhá anh em hãy alo trực tiếp mình số lại trên màn hình để được ôi anh em mang thau mang, mang ờ, cái uh, thùng rác anh em đến thử được cảm ơn xem clip chào anh em trước khi đi vào giới thiệu đến cho anh em bất kỳ cái phần mềm nào tôi sẽ bật đồng hồ chạy dây đảm bảo cho anh em video không cắt ghép và chỉnh sửa anh em nhé thì tất cả những video chúng tôi gửi đến cho anh em thì đầu tiên tôi sẽ bật đồng hồ chạy dây lên anh em nhé để cho anh em thấy được cái, tất cả những cái video clip tôi gửi đến cho anh em không video clip nào cắt ghép chỉnh sửa anh em nhé và thứ hai tôi sẽ đi vào giới thiệu đến cho phần mềm ngày hôm nay thì đây chính là cái phần mềm hỗ trợ cho anh em đánh lô đề phần mềm thổi số lô đề anh em nhé đấy là tôi nói ngắn gọn còn đâu chính thức phần mềm này đây chính là cái phần mềm để anh em có thể chỉnh sửa lại nội dung tin nhắn văn bản anh em nhé đây chính là phần mềm ngày hôm nay giới thiệu đến cho anh em trước tiên tôi sẽ nhắn một con lô bất kỳ sang cái máy chủ lô chủ đề sau khi đó tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em thấy được là khi tôi chỉnh sửa tôi sẽ dơ màn hình lên anh em nhé cho anh em thấy được cái thay đổi của con số và thứ hai tôi sẽ tắt màn hình đi sau đó tôi chỉnh sửa cho anh em thấy được là khi tôi chỉnh sửa hoàn toàn màn hình sẽ không sáng đèn hay nhận được bất kỳ thông báo nào anh em nhé đây chỉ là cái phần mềm an toàn tuyệt đối của năm nay chúng tôi đưa công nghệ 6.0 vào hỗ trợ cho anh em khi anh em chỉnh sửa cái mức độ an toàn của nó là tuyệt đối anh em nhé không có sai sót được bây giờ tôi sẽ đi vào nhắn tin để tôi đánh một con lô đánh ba con lô anh em nhé ví dụ tôi đánh con lô 34 này 56 và 67 này đã nhận được tin nhắn này đã nhận được tin nhắn bây tôi sẽ chỉnh sửa lại còn ở giữa này anh em nhé chỉnh sửa lại con 56 à, này tôi chỉnh sửa cho anh em như vậy thì đây cũng là cái một cách để khi anh em chơi lô đề gian anh em chỉnh sửa lại những con là kẽ anh em nhé để cho cái mức độ an toàn và anh em chơi lâu dài thì anh em cũng nên chỉnh sửa lại những con ở kẽ thôi anh em nhé và khi anh em làm một chơi lớn chẳng hạn anh em đánh hẳn 10.000 điểm anh em chỉ đánh một con thôi anh em nhé sau khi đó anh em chỉnh sửa lại thì đấy là anh em chơi lớn anh em nào chơi lâu dài anh em có chỉnh sửa ví dụ như chỉnh sửa con là kẽ chẳng hạn bây giờ tôi sẽ làm cái nhiệm vụ chủ lô chủ đề ok lại cho anh em ok em anh nhận được ba con lô ba con lô rồi ví dụ như vậy anh em nhé gửi tin nhắn sang sau khi đó bây giờ tôi sẽ để khoảng sang phút tiếp theo tôi chỉnh sửa cho anh em thấy được hiệu quả phần mềm này là khi tôi chỉnh sửa anh em nhé hoàn toàn cái màn hình không sáng đen nhận được bất kỳ cái thông báo nào đồng hồ chạy dây và anh em để ý được cái thời gian anh em nhé tôi để sang phút thứ 13 sau khi đó tôi chỉnh sửa cho anh em anh em nào đặt hàng em ngay bây giờ anh em liên hệ trực tiếp với số điện thoại của tôi 0979 anh em nhé 45 tư quý 9 Số điện thoại tôi để trên màn hình và trên bàn rồi anh em nhé 0979 54 là tư quý 9 anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tôi để anh em có thể đặt hàng được sớm nhất và nhận được để cho anh em không phải mua đến những cái cơ sở không uy tín thì anh em liên hệ trực tiếp đến số điện thoại tôi để trên màn hình anh em nhé còn anh em nào mà đi trực tiếp về test hàng anh em đi trực tiếp cơ sở miền Bắc anh em đến bên xe Mỹ Đình miền Nam anh em vào bên xe Sài Gòn miền Đông anh em nhé đã bước sang phút tiếp theo bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em anh em nhìn trực tiếp cái màn hình của chủ lô chủ đề anh em nhé xem nó có sáng đèn anh nhận được thông báo gì không Đấy, tôi chỉnh lại thành con lô 45 này 56 và 77 anh em nhé Đấy, rất nhanh gọn tôi xóa đi cái phần con lô cũ đi chỉnh sửa lại thành con lô mới 45 56 77 Đấy, tôi đã chỉnh sửa xong khi anh em mua phần mềm này tôi hướng dẫn cho anh em một hai phút là anh em có thể làm được ngay anh em nhé rất dễ dàng sử dụng đây lô 4556 này 17 đây ok em anh đã nhận được rồi thì đấy chính là cái hiệu quả và độ an toàn nhất của phần mềm này Đấy, vừa rồi tôi nói cho anh em số điện thoại anh em nào liên hệ trực tiếp để anh em có thể đặt hàng được sớm nhất anh em nhé anh em nào muốn đi trực tiếp test hàng hai cơ sở <laughs> cũng nói cho anh em rồi anh nào miền Bắc em đến bến BC Mỹ Đình miền Nam anh em vào bến BC Sài Gòn miền Đông còn anh em mà không đến được thì tất nhiên rồi chúng tôi sẽ gửi đến cho anh em cái máy mà tôi đã cài đặt sẵn phần mềm hoặc là tôi sẽ cài đặt trên chính điện thoại của anh em cảm ơn anh em xem clip